các bạn là chiếc uh, Ridley chiếc xe này là xe đua full carbon nha các bạn từ ghi đông bô tăng à, yên bánh full carbon chiếc xe này dùng à, bộ rút Ultera 6008 2 nhân 11 yên carbon cặp bánh zip thì à, rất là đẹp chiếc xe này sáng nay tôi có post lên ờ, Facebook á, thì có nhà tôi chỉ bảo trì thôi à, bảo trì nhưng mà có nhiều người hỏi muốn mua đó mua cặp bánh đó cặp, cặp bánh này rất là đẹp thì à, bộ group nó là full à, Ultra 608 và cái à, đanh cá đó các bạn cũng là Ultra luôn chiếc xe rất đẹp ha thiết kế à, khí đồng học tôi sẽ đưa camera sát vào chiếc xe các bạn có thể thấy rõ hơn đây là ghi đông chén cổ FSA ghi đông là carbon 3T nha các bạn khí đồng hợp mỏng và yên cũng ờ, carbon 3T đây là cặp bánh ờ, zip đúc nha carbon dày 7 phân bộ group uh, Utera 608 chiếc xe này chủ xài cũng thời gian rồi bây giờ phải ờ, cạo ép bạc đạn vệ sinh cô clip và bầu dừa giữa chén cổ tìm các nguyên nhân chính của chiếc xe này cái bệnh chính của nó là tiếng kêu à, thông thường thì những xe các bạn chạy nó có âm thanh đó phát ra tiếng kêu đó có két có két hầu hết là nó phát ra khi chúng ta khi các bạn đạp ra lực tăng lực thì à, kêu ở bidan hoặc là những con ốc giờ dĩa đây chạy lâu ngày nó bị lỏng tán này cũng là tán con nha các bạn rồi chân cổ chân cổ nữa là gốc y điểm cuối cùng có thể là do à, xin lỗi à, giờ dĩa đảo giờ dĩa đảo nhẹ khi chúng ta đạp mạnh ra lực mạnh á, thì sơn có thể à, bị lệch cọ dầu ở sang dĩa chút xíu còn một điểm nữa là chúng ta không thể tìm ra là nước sườn nhưng mà xe này có một cái bệnh là ông chủ ông nói với tôi là có cái bệnh rất là khó chịu đạp ra lực có lúc kêu có lúc không kêu và có lúc đạp bình thường lại kêu có két có két và có lúc không kêu và bệnh hơi lạ nha dân sẽ cố gắng tìm ra cái à, bệnh này và chia sẻ với các bạn trên video clip à, về khi bảo trị xe này dân sẽ chia sẻ với các bạn cái bệnh đó là kêu ở đâu dân sẽ cố gắng tìm cái chiếc xe này á các bạn mà đem ra chợ Bến Thành hoặc vùng binh nào mà lớn lớn ở đâu đó các bạn các bạn đảo về dòng bảo đảm mấy anh em mà chạy chung các bạn là chóng mặt luôn quay ghê quá còn nếu mà các bạn mà đạp ngược gió đó nha tôi bảo đảm với các bạn ấy, bạn phải uống ờ, trước một nếu mà đi ngược đi ờ, cặp bờ biển mà đi ngược gió đó các bạn phải uống một thùng bò cụng để lấy năng lượng đạp hoặc là gập gió ngang là các bạn đuối luôn